đẳng đẳng đẳng hạ ý hạ ý đỉnh đẳng đỉnh đẳng đỉnh đỉnh đẳng đỉnh đẳng đẳng đẳng đẳng đỉnh đẳng đỉnh đẳng đỉnh đẳng đỉnh đẳng đỉnh đẳng đỉnh đỉnh đẳng đỉnh đẳng đẳng đẳng đẳng đỉnh đỉnh đẳng đẳng đẳng hạ ý đỉnh đẳng đỉnh đẳng đỉnh đẳng đỉnh đỉnh đẳng đỉnh đỉnh đẳng đỉnh đẳng đỉnh đẳng đỉnh đẳng đỉnh đẳng đỉnh đẳng đỉnh đẳng đỉnh đẳng đèn đèn đèn đi đàn đàn đàn đi đàn đàn đàn đi đàn đi đàn đi đàn ừ, ừ, đi đàn ừ, đàn đàn đàn đi đàn đi đàn đi đàn đàn đi đàn đi đàn đàn đi đàn tung đàn đi đàn đàn đàn đàn đàn đàn đàn đàn đàn đàn 这样